相逢最疼痛，孤身。 Chọn hoạt động Nhấp chọn ghép tổ đội mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật tăng lực chiến nhân vật mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật Giúp chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật Música mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật chọn ban, Xem phúc lợi ban, Hoàn thành nhiệm vụ ngày ban, Nhận lương ban, Mỗi tuần nhận được lượng lớn vàng khóa